Chào các bạn Video này tôi xin giới thiệu với bạn danh sách bảng mạ lỗi của máy xúc thủy lực PC2098 của Komatsu Sau đây mời các bạn cùng xem Đối với phần video phần 1 này tôi xin giới thiệu với các bạn danh sách mã lỗi có từ 0410KA đến mã CA442 Mã đầu tiên đó là mã 0410KA được xác định hộp đen của màn hình lỗi cảm biến nhiên liệu không có dòng mã 0410KB được xác định hộp đen của màn hình, lỗi cảm biến nhiên liệu không có dòng. Mã 6014NX được xác định hộp đen của màn hình, lỗi cảm biến tắc lọc dầu thủy lực. Mã 8800ZEG e lỗi cảm biến áp suất mỡ à, bơm bất thường mã 7A cộng HA ZN được xác định là lỗi van định áp chính VR1 P1F bất thường. À, tiếp tục mã 7A còng HBZN được xác nhận hộp đen của bơm lỗi định áp là lỗi van định áp chính của bơm tổng bơm 1 bơm sau của cụm van 1 bên trái ý nghĩa là như thế mã 7A HCZN để xác nhận hộp đen của bơm lỗi van định áp chính bên phải 2 à, tổng bơm 2 bơm sau bất thường mã 7A còng HDZN được xác nhận hộp đen của bơm lỗi van định áp chính của à, van ngăn kéo 2 à, bên trái của tổng bơm 2, bơm sau bất thường. Tiếp theo, mã AA10NX được xác nhận hộp đen của màn hình. Lỗi cảm biến tắc lọc khí hở mạch. Mã AB00KE được xác định hộp đen của màn hình. Lỗi điện áp sạc ắc quy nhỏ hơn 20V. Mã AB00KE được xác nhận hộp đen VFS. Lỗi điện áp sạc thấp của máy phát à, phần trên mã BA cộng BAZG để xác định hộp đen của động cơ. Lỗi tín hiệu công tắc áp suất động cơ thấp. Mã BA cộng BAZK để xác định lên màn hình. Lỗi tín hiệu áp suất giờ động cơ bị hở mạch. Mã BA cộng BCNS để xác định hộp đen của động cơ. Lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát cao hơn 105 độ C. Mã BA cộng BCZK để xác nhận hộp đen của màn hình. Lỗi cảm biến mức nước làm mát hở mạch mã NA10ZN được xác nhận độ đen của bơm lỗi cảm biến áp suất cao lớn hơn 380 kg của hệ thống quạt đảm mát của động cơ. Tiếp theo, mã BA còng CBLS được xác nhận độ đen TFS lỗi nhiệt độ dầu PTO cao. Mã BA còng HANS được xác nhận độ đen của bơm lỗi nhiệt độ dầu thủy lực cao lớn hơn 102 độ C. Mã CA111 được xác nhận hộp đen của động cơ lỗi hộp điều khiển bất thường, mã CA115 được xác nhận ở đen của động cơ, lỗi cảm biến tín hiệu, tốc độ NE và dự phòng backup bị hỏng. Mã mã CB15115 được xác định hộp đen của động cơ, mã hành động là E10, lỗi hai cảm biến tốc độ và backup NE à, và xảy ra đồng thời mã CA122 để xác nhận hộp đen của động cơ, lỗ hành động E10, lỗ tín hiệu cảm biến, khí nạp có áp suất cao. Mã CA123 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động E11, lỗi cảm biến khí nạp lỗi thấp. Mã CB111 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động là E10, lỗi hộp điều khiển và tín hiệu bất thường. Tiếp theo mã lỗi CA131 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động E14, lỗi tín hiệu cảm biến, ga có điện áp cao mã CA132 để xác định màu đen của động cơ, lỗi hành động E14, lỗi cảm biến, ga có điện áp thấp. Mã CA135 được xác định màu đen của động cơ, mã hành động E15, lỗi cảm biến áp suất và động cơ, lỗi áp cao. Mã CA141 được xác nhận màu đen của động cơ, mã hành động E15, lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát, lỗi thấp. Mã CA144 được xác nhận màu đen động cơ, mã hành động là E15, lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát, lỗi cao. Mã CA145 để xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E15 nối cảm biến nhiệt độ nước làm bát à, điện áp thấp mã CA153 để xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E15 lỗi cảm biến khí nạp có điện áp cao mã CA154 để xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E15 lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp có điện áp thấp mã CA187 để xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E15 lỗi nguồn cung cấp cho cảm biến có điện áp thấp mạch nguồn 5V mã CB187 để xác nhận động cơ và động E15 với nguồn cung cấp cho cảm biến điện áp thấp mạch nguồn 5V mã CA212 để xác nhận độ động cơ mã hành động E15 mỗi cảm biến nhiệt độ dầu động cơ có điện áp cao mã CA213 để xác nhận độ động cơ mỗi cảm biến nhiệt độ dầu động cơ có điện áp thấp mã CA221 để xác nhận độ đen động cơ lỗi cảm biến áp suất khí quyển có điện áp cao mã CA222 để xác nhận độ đen động cơ lỗi cảm biến áp suất khí quyển có điện áp thấp mã CA227 để xác nhận lỗi động cơ lỗi nguồn cung cấp cho cảm biến điện áp cao mạch nguồn 5V mã CB227 để xác nhận lỗi động cơ lỗi nguồn cung cấp cho cảm biến điện áp cao mạch nguồn 5V tiếp theo mã CA234 để xác nhận lỗi động cơ mã hành động E15 lỗi quá tốc độ động cơ mã CA238 để xác nhận lỗi động cơ lỗi nguồn cung cấp cho cả về tốc độ à, NE bị thấp mạch nguồn 5V mã CB238 được xác nhận có đây động cơ và hành động e 15 lỗi nguồn cung cấp cho cảm biến tốc độ NE bị thấp mạch nguồn 5V mã CA263 được xác nhận ở đem động cơ lỗi hành động e 15 lỗi cảm biến nhiệt độ à, nhiên liệu à, à lỗi cảm biến nhiệt độ nhiên liệu cao mã CB263 à, chất đây động cơ mã anh động E15 lỗi cảm biến nhiệt độ nhiên liệu cao mã CA265 để xét nghiệm ống đen động cơ lỗi hành động E15 lỗi cảm biến nhiệt độ nhiên liệu điện áp bị thấp mã CB265 để xét nghiệm đen động cơ lỗi hành động E15 lỗi cảm biến nhiệt độ nhiên liệu có điện áp thấp mã CA271 để xét nghiệm đen động cơ lỗi hành động E10 lỗi mạch PCV1 của nhiên liệu à, ngắn mạch để nhập cái um, của à, van điện đó tiếp theo mã CB271 để xác định động cơ mã hành động là E10 lỗi mạch điện PCV1 của nhiên liệu bị ngắn mạch mã CA272 để xác định hỗn liên động cơ mã hành động là E10 lỗi mạch điện PCV1 của bơm nhiên liệu bị hở mạch mã CB272 để xác định hộp đen của động cơ mã hành động là E10 lỗi mạch điện PCV1 của bơm nhiên liệu bị hở mạch. Mã CA273 để xác định ổ đáy động cơ, mã hành động E10 lỗi mạch PCV2 bơm nhiên liệu bị nắm mạch. Mã CB273 để xác nhận ổ đáy động cơ, mã hành động là E10 lỗi mạch PCV2 của bơm nhiên liệu bị nắm mạch. Mã CA274 để xác định ổ đáy động cơ, mã hành động là E10 lỗi mạch PCV2 của bơm nhiên liệu bị hở mạch mã CB274 được xác nhận động cơ động cơ mã hành động là E10 lỗi mạch PCV2 của bơm nhiên liệu bị hở mạch mã CA322 để xác nhận động cơ động cơ mã hành động E10 lỗi ngắn mạch hoặc hở mạch của kim phun bên trái số 1 mã CA323 để xác nhận hữu động cơ mã hành động E11 lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch của kim phun số 5 máy bên trái. Mã CA324 để xác nhận hữu động cơ mã hành động E11 lỗi hở mặt hoặc ngáy mặt kim phun số 3 của máy bên trái. Mã CA325 được xác nhận ở đen động cơ, mã hành động e M15, lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch kim phun số 6 máy bên trái. Mã CA331 được xác nhận ở đen động cơ, mã hành động e M11, lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch kim phun số 2 của máy bên trái. Mã CA332 được xác nhận ở đen động cơ, mã hành động e M11, lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch kim phun số 4 của máy bên trái. Mã CA342 được xác nhận ở đen động cơ, mã hành động E10, lộ hộ lỗi hộp điều khiển động cơ không tương thích. Mã CB342 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E10 lỗi hộp điều khiển động cơ không tương thích. Mã CA351 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E10 lỗi mạch điều khiển kim phun nhiên liệu. Mã CB351 mã được xác định ở đây động cơ mã hành động là E10 lỗi mạch điều khiển khi phun nhiên liệu mã CA352 được xác định ở đây động cơ mã hành động là E15 à, lỗi nguồn cảm biến nguồn cung cấp điện áp thấp 5V mã CB352 được xác định hộp đen động cơ mã hành động là E15 lỗi nguồn cảm biến cung cấp 1 điện áp thấp 5V mã CA386 để xác định ổ đen động cơ mã hành động E15 mỗi nguồn cảm biến cung cấp một điện áp cao 5V mã CB386 để xác định ổ đen động cơ mã hành động E15 mỗi nguồn cảm biến cung cấp một điện áp cao 5V mã CA441 để xác định ổ đen động cơ mã hành động là E10 nỗi điện áp thấp nguồn cung cấp áp quy mã CB441 để xác định ổ đen động cơ mã hành động E10 nỗi điện áp thấp nguồn cung cấp ác quy mã FA cộng B ZNS để xác nhận hộp đen của VDF à, lỗi cảm biến nhiệt độ của xả RBFCIN cao mã FA cộng BZNS để xác nhận hộp đen VSMS lỗi cảm biến nhiệt độ của xả B RBFCIN cao mã FA cộng BINR để xác nhận hộp đen của bơm lỗi cảm biến nhiệt độ cổ xả NBFCINK, mã CA 442, lỗi điện áp nguồn cung cấp của ắc quy. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn phần 1 à, của danh sách bảng mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC 2008 của Komatsu. Trong phần 1 này có 74 lỗi trên tổng số 221 lỗi của xe. Mời các bạn đón xem tiếp phần 2 bảng danh sách mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC 2018 của Komatsu. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.komatsuvietnam.gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.